Chào các bạn, mình, mình là đặt Can đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay chúng ta sẽ giải giải The sát dàn, dàn bài vị hình ở ờ, trong ở ờ, trong đợt thi thành phố Vũng Tàu ừ, năm 2019 nha Giờ bắt đầu nào Bắt đầu nào thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe Rồi các bạn nhớ nhấn nút chuông để mà để mày biết những video mới của mình nha giờ bắt đầu nào thì ờ, cái thì bài cái bài vị hình trong trong đợt thi thành phố vùng Tàu năm 2019 thì nó sẽ nó sẽ ờ, nói là nó sẽ cho mình là sử dụng phần mềm Strat để thực hiện các công việc sau à, là thiết kế chương trình tổng vác vị hình đa giác với số cạnh và độ dài mỗi cạnh bất kỳ lúc các bạn nhấn phím đưa uh, ờ, thì nó sẽ tạo ra một hình hoa quang từ hình đa giác trên trên với số lầm lọc số cạnh về độ dài nhập bất kỳ từ bàn phím yêu cầu là nét vẽ một hình hoa văn có số có số màu sắc của nét vẽ bằng số lần lập như vậy ví dụ như là khi lập 10 lần thì để đa giá năm cạnh, đùi da đùi da mỗi cạnh thì là 100 kiểu như vậy rồi rồi giờ người ta nói ấy là nhóm uh, nhóm phim đôi à, nhóm phim đôi đỡ tạo ra một hình hoa văn từ hình đa giác uh, từ hình đa giác trên với số lần lập số cạnh và số cạnh về độ gia nhập bất kỳ tụi bàn phím vậy giờ chúng ta sẽ làm đây thì thì à, mình vậy đúng không hôm nay chỉ đặt cho cái con này nó nhỏ à, nhỏ ai đây sau bốn này rồi chúng ta chỉ là mà khi nhấn vào là cơ màu xanh thì nó chỉ đi tới điểm đi tới điểm ít là không và y là không bởi vì nếu mà vị lặp lại về số đại, hình đại giác ấy đại giác vậy thì chắc chắn là phải bị ở tâm giữa màn hình nha nó có chỗ chấm là vì thêm và chúng về chúng ta sẽ cho nó hỏi là hãy nhập hãy nhập số số cạnh của hình đa giác đấy là hai chấm lúc đó nó sẽ hỏi vậy nó sẽ hỏi như vậy và mình sẽ ghi số cạnh là bốn hay mấy đấy do là trong cái bài ấy nó chỉ nói là nó chỉ nói là uh, nắm phím đơ được tạo ra một khuôn hoa văn từ hình đa giác trên với số lần lập số cạnh về độ gia nhập bất kỳ uh, từ bàn phím thì nó nói là số lần lập uh, số cạnh về độ gia nhập bất kỳ từ bàn phím vậy mình phải nhập nhập uh, nhập bất kỳ bất kỳ số cạnh của hình đa giác số lần lập về độ gia cạnh của nó trên đây trên đây rồi ờ, nó có thể vẽ được một hình hoa văn như vậy đấy nên nếu mà nhấn các bạn nói tới nhấn phím đưa ấy thì nó sẽ chạy đó thì chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ nhấn vào nhóm sự kiện thêm thêm cái uh, lệnh khi bấm phím phím khi bấm phím đơ đây về đợi cái lần lúc nãy thêm vào à đấy rồi lúc đó thêm đúng không Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra biến Đừng mày lưu cái đáp án mình vô Do lỡ mày nó nó hỏi ấy Lúc nó hỏi thì nó sẽ lưu vô cái trả lời này Nhưng lúc mày hỏi lại một lần nữa ấy Thì nó cũng sẽ lưu vô trả lời Nó không phải là một cái danh sách Nó là một cái biến Biến trả lời Nên là Nên là chúng ta sẽ lưu vô những cái biến như sau thì lúc nãy nó nói là nếu nhóm phim đơ thì nó sẽ tạo ra một hình hoa văn với uh, số lần lập uh, số cạnh số cạnh của hình đe giác và độ dài của cạnh uh, uh, nhập bất kỳ từ bàn phím dễ đầu tiên là số cạnh đầu tiên là số cạnh nè số cạnh là số cạnh của hình đa giác đấy thì chúng ta sẽ đặt số biến số cạnh này là câu trả lời cái biến trả lời này tiếp theo chúng ta chim nhân bản nó tiếp bởi vì trong này nó có gì ta nhập bất cứ đồ bàn phím là số cạnh số cạnh của hình đa giác đồ dài cạnh của hình đa giác và số lần lập uh, ờ, được vĩ nhiêu hình đa giác như vậy nên chúng ta sẽ tạo ra ba cái và chúng ta thay đổi như là cái tiếp theo là hãy nhập số cạnh của hình đa giác chúng ta thay là hãy nhập chiều dài hãy nhập độ dài hãy nhập đồ dài cạnh của hình Hyundai giác hai chấm lần chúng ta tạo thêm biến nữa chúng ta chỉ tạo thêm biến nữa là biến tên là đồ dài cạnh rồi dày đúng không chúng ta đặt cái ờ, đặt ờ, đặt đồ dài cạnh nè trả lời hãy nhập đồ dài cạnh của hình đại giác đấy rồi giờ tiếp theo là hãy nhập hãy nhập này chúng ta chỉ ghi là hiện nhập lần lập đấy hãy nhập số lần lập của hình đệ số lần lập vĩ của hình đa giác là số lần vĩ của hình đa giác ấy là bao nhiêu lần đối vĩ nó thì xong rồi chúng ta thì cũng sẽ đào thêm một biến nữa là biến biến à, số lần lập đấy rồi chúng ta đặt cái uh, biến số lần lập lập của nó là câu trả lời sau khi mà nó trả lời thì hãy nhập số lần lập vị của hình đại giác và lúc đó thì cái chu trình nó sẽ chạy chạy đúng không nên lúc đó lúc đó là nhập xong thì nó sẽ vỉ ngay bây giờ luôn với là nhóm nút đơ rồi đời hiện là đồ gia cảnh đúng không các bạn nhìn đây thấy biến số cảnh số lần lập về đồ gia cảnh đó hãy nhập số cạnh là mình ghi 8 ơi 8 cạnh này để số cái biến số cạnh sẽ lưu số 8 vô và hãy nhập độ dài cạnh của hình đại giác mình ghi 100 thì nó sẽ lưu 100 vô cái độ dài cạnh của cái hình đại giác và cuối cùng là hãy nhập số lần lập vĩ của hình đại giác mình ghi số 5 là cái biến số lần lập nó sẽ lưu số 5 vô đối vị cái hình đối vị số lần của hình đại giác đó và đây giờ tiếp giờ lúc nó trả lời xong thì chúng ta để để biết được uh, biết được số cạnh số độ dài cạnh và số lần lập uh, độ vĩ của hình đại giác rồi giờ chúng ta sẽ lấy dùng uh, ờ, áp dụng mấy cái biến đó để mà vị ra cái hình hồ hồ hồ vàng làm được làm bởi cái hình đại giác mà mình uh, mình để nhập vô ấy mình nhập vô biến ấy nên chúng ta chỉ lấy những biến đó được vì cái hoa văn hoa văn đó hoa văn đây giá yeah. nên chúng ta chỉ nhấn vào tiêm vong mở lỏng nhấn vào bút vĩ và chúng ta tìm cái này cái số tất cả ấy, thì nó sẽ số hết cái uh, hết tất cả những cái mà mình để vỉ trên này đúng không chúng ta đỡ chỗ đây luôn đỡ đâu đây đỡ lúc nhấn nút đơn nó xóa liền và tiếp theo à, chúng ta sẽ nhấn thêm ghi là nhấn bút đỡ mà khi mà nó nó nhắc khi mà nó chuẩn bị vỉ ấy thì uh, các bạn thấy không lúc lỡ lúc nó vỉ xong rồi thì nó sẽ đi đến nó sẽ ở bên đây rồi lúc mà khi nhấn bàn phim rơi thì nó có là đi tới điểm ít là không y là không và nó sẽ đi đến giữa mà lỡ trong lúc đó là mình vẫn đang vỉ ấy thì nó sẽ vỉ một cái đoạn thẳng từ từ ờ, cái ờ, từ cái khu mà đã vĩ xong và đi về cái tọa độ mà đỡ vay lại ban đầu rồi chúng ta chuyển khoai lệnh nhấp bút và lúc này sau khi mà nó chạy rồi xong ba cái này là chúng ta sẽ chọn bút màu là màu đỏ à. các bạn muốn chọn màu nào thì các bạn chọn tùy ý nha tùy các bạn chọn màu nào cũng được thì mình sẽ chọn màu đỏ và đã kết thúc bút vĩ hành à, lưu ý thì à, cái à, kích thước mặc định đồ vĩ ấy thì chỉ có lý một hai hoặc ba về mặt định nhất là số 2 đó là mình sẽ đặt kích thước bút vĩ bằng hai đấy về lúc đó lúc đây để cài xong rồi giờ cuối cùng là hướng vào phía rồi nó hướng vào đây xong rồi nó vỉ một cái đây xây hứa ý một cái đây vỉ lúc vỉ hình hoa vang ấy thì rồi ờ, nó sẽ vẽ một phần xong rồi nó sẽ xây xây một cấp cấp độ nào đó rồi nó sẽ vẽ lại nữa thì nó sẽ vẽ từng cái từng cái ở cấp độ khác nhau rồi cho nó cho nó dính với nhau lại để trở thành một cái hình hoa văn rồi giờ chúng ta để chuẩn bị cái phần cài đặt cái bút vỉ xong rồi à. giờ cuối cùng muốn cho nó vỉ ấy thì chúng ta thêm khối lệnh đặt bút đấy rồi giờ tiếp theo giờ chúng ta sẽ tới phòng vĩ nha đây là phòng vĩ đây là phần phần chính à là phần đồ vĩ cái hoa văn ấy rồi giờ chúng ta sẽ cho nó nếu thì các bạn còn nhớ cái việc vĩ nếu dừng bạn này thì biết ờ, không biết vĩ cái hình đa giác thì mình sẽ chỉ nha thì hình đa giác ấy thì nó sẽ hình đa giác à thì nó sẽ là hình hình ngẫu nhiên hình có số cạnh ngẫu nhiên về độ dài thì uh, tùy ý không thì số cạnh vậy đúng không à, ví dụ như hình vuông ấy thì nó sẽ uh, nó có bốn cạnh nó sẽ vỉa hình vuông về, về các bạn biết ấy thì nó sẽ xoay phải 90 độ đúng không nhưng uh, nhưng uh, lỡ mà kiểu hình nó có số cạnh khác mà mình vẫn xoay phải 90 độ thì nó sẽ bị sai đúng không là chỉ bị dính lại nên nên ấy mình không chỉ không biết số cạnh đó là bao nhiêu thì mình chỉ lấy tính là có cách tính thì cho nó lặp lại số cạnh của cái hình đa giác mà mình để nhập vô à lâu cho nó di chuyển là đồ dai cạnh đồ dai cạnh mà mình để nhập vô đồ dai cạnh của cái ờ, hình đa giác hình đa giác nó cũng giống như những hình khác như hình vuông hình tam giác hình chữ nhật hay hình gì đó nhưng có điều khác là nó sẽ có số cạnh khác nhau ngẫu nhiên hoặc là tùy chọn không rồi nó sẽ di chuyển là đồ gia cạnh mà được nhập trên đây và nó sẽ xây phải ấy thì nếu không biết ấy thì các bạn chỉ giúp áp dụng cái này là xây phải 360 360 độ chia cho số cạnh là nó sẽ vẽ một hình đa giác đây u to quá chắc mình nhập hơi chắc là mình nhập hơi to quá đấy ờ đây giờ mình nhấn nút đơ mình ghi là uh, ờ, cạnh của hình đa giác là cỡ 50 rồi uh, hãy nhập độ dai cạnh của hình đa giác ví dụ 50 và số lần lọc vĩ 2 thì nó sẽ vĩ ra hình đa giác rồi đúng không nhưng à, ờ, nó chưa vĩ nó chưa nó vẫn chưa vĩ ra hai hai cái hình đa giác đó do số lần lọc là hai nên là nó sẽ vĩ hai cái hình đa giác nhưng mà chưa nên chúng ta ờ, nên chúng ta cũng sẽ ờ, thêm một cái lặp lại vô trong cái lặp lại đôi trong cái lặp lại tạo ra hình đa giác rồi hôm nay thay đổi cái lặp lại số cạnh này thành à, thành số lần lặp của cái đỡ mẹ lặp lại lặp lại đầu vị hai hơn của hình đại giác đó nhưng mà lúc vị vị hai hơn đấy thì nó sẽ bị dính vào nhau nó vĩ một cái vậy à, mà nó không có sai ấy thì nó một vĩ một cái vậy nó là nó sẽ bị dính vô dính vô mình không thấy cái thứ hai là bao nhiêu giờ hai đôi để dính vô sẵn rồi nên chúng ta chỉ cho nó xây phải cũng giống như là uh, áp à, dụng cái uh, thuật toán uh, à, số thuật toán đồ vĩ lê hình đa giác còn vẫn là 360 chia cho chia cho số cạnh nhưng thay vì đó nó sẽ là số lần lập đấy cũng giống như là lặp lại số cạnh là xây phải 360 chia cho số cạnh cũng tương tự như số lần lập à, ờ, lặp lại số lần lặp và xoay phải 360 chia cho số lần lặp rồi lúc đây sẽ chạy à nhấn vào đấy nó sẽ nói hãy nhập số cạnh của hình đa giác chúng ta gửi là năm cạnh rồi rồi hãy nhập đồ dây cạnh của hình đa giác là mình nhập là 64 và nó hỏi là hãy nhập số lần lập vị của hình đa giác ví dụ như mình ghi 50 nó sẽ vĩ một nó các bạn thấy không thì thì nó các bạn thấy nó sẽ vẽ năm cái à do hình hình uh, hình đa giác nó có năm cạnh thì nó sẽ là hình ngũ giác nó vẽ một cạnh hai cạnh ba cạnh bốn cạnh năm cạnh nó xây nó vẽ thêm năm kia hình này nữa đấy bốn kia hình này nữa là năm hình đúng đúng à, đúng theo hướng luôn các bạn thấy nó giống như hình hoa văn à đấy giờ là nhấn lại à là số cạnh của hình đại giác ví dụ như mình ghi ra số 40 vậy nó có bốn cạnh nghĩa là hình vuông nó có bốn cạnh vậy nó chỉ ra có uh, à, nó chỉ là hình vuông và hãy nhập độ dài cạnh của hình đại giác mình ghi ra 100 và cuối cùng là nó nói hãy nhập số lần lập vĩ của hình đa giác mình ghi ra 10 thì nó sẽ vĩ ra 10 cái hình uh, hình hình vuông uh, ở hướng khác nhau đỡ mà vĩ ra một hình hoa văn hình vuông đấy rồi vậy ra à, chúng đây để xong ba này rồi nha đấy vậy giờ đấy giờ video đến đây cũng kết thúc rồi thì giờ xin đặt các bạn và bye bye nha thì mình sẽ làm bài bài giải giải vừa giải bài strat uh, bài strat ừ, phần sau nha giờ xin đặt các bạn và bye bye